Xin chào các bạn đang đón xem video của Len Đô Thị. Trong những video đã phát của kênh, chắc chắn các bạn đã xem rất nhiều hình ảnh về sự phát triển của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai thành phố lớn, hai đầu tàu kinh tế của Việt Nam. Nhưng có khi nào bạn ngầm so sánh trong đầu rằng trong hai thành phố này, nơi nào thuận tiện hơn để phát triển kinh tế, nơi nào tận dụng tốt hơn những cơ hội đầu tư, nơi nào sẽ là nơi đáng sống? Trong video hôm nay, mời các bạn cùng lên đô thị đi so sánh giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để có câu trả lời cho riêng mình. Ở video này, chúng ta sẽ cùng đi so sánh trên các phương diện như điều kiện và tốc độ phát triển kinh tế, quy mô, diện tích, văn hóa và lịch sử phát triển của từng thành phố. Bây giờ, mời các bạn đến với nội dung chính của video. Đầu tiên, để so sánh, chúng ta sẽ đến với gốc rễ của hai thành phố. Đó chính là lịch sử hình thành của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai cực phát triển xuyên suốt lịch sử Việt Nam. Hà Nội, trái tim của Tổ quốc, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, vốn đã được tạo lập qua hàng ngàn năm lịch sử, từ thuở Âu Lạc, An Dương Vương, với kinh đô cổ loa từ trước công nguyên, đến nước Vạn Xuân với vùng đô thị cửa sông Tô Lịch, rồi Tống Bình thế kỷ thứ 7-8, là Thành, Đại La, thế kỷ thứ 8-9. Đặc biệt, sau khi giành được hoàn toàn chủ quyền đất nước một thời gian ngắn, năm 1010, Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long, nơi trung tâm của đất trời, nơi có thế rồng cuộn hồ ngồi, trốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời, mở đầu cho thời kỳ phát triển bền vững của đất nước Đại Nam độc lập, xây nên nền văn minh Đại Việt rực rỡ. sau những biến động của lịch sử. Từ Thăng Long thành Đông Đô, Đồng Quan, Đồng Kinh hay Bắc Thành, rồi năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô của toàn Liên bang Đông Dương thổ địa. Khi cuộc cách mạng tháng 8 vĩ đại do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, Hà Nội trở thành thủ đô của nhà nước độc lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ đó, được hiến định bởi Hiến pháp năm 1946, luôn là niềm tin và hy vọng của cả dân tộc Việt Nam thống nhất. so với Hà Nội và một số đô thị khác của nước ta. Sài Gòn gia định được hình thành muộn hơn. Sài Gòn được hình thành là mốc son khẳng định sự hoàn thành công cuộc mở mang bờ cõi, sự nghiệp lớn nhất của một quốc gia, dân tộc. Trên cơ sở những thành quả của khai hoang lập ấp gian khổ nhọc nhằn, của hàng vạn con người có khí phách dũng cảm mở đường, năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn và Nam Kinh Lược đã lập ra dinh phiên chấn, đặt cơ sở hình thành chính đầu tiên vùng Sài Gòn gia định nay là thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, vùng đất này thu hút nhiều tầng lớp cư dân mọi miền đất nước và nhanh chóng trở thành trung tâm của cả vùng đất phương Nam đất Việt. Sài Gòn trở thành trung tâm thương mại, đặc biệt là thị trường lúa gạo của quốc tế Mốc thời gian mở đầu lịch sử quy hoạch và phát triển đô thị Sài Gòn là năm 1772, bằng chủ trương thực hiện các công trình đô thị như kinh ruột ngựa, kinh an thông, đắp lũy bán bích, rồi xây thành gia định theo hình bát quái, thành quy, đặc biệt. Sau khi xâm lược Sài Gòn, năm 1862, bản đồ quy hoạch Sài Gòn chợ lớn lần đầu tiên được ấn định bởi đại tá công binh người Pháp, Coffin. Theo đó, các công trình theo mô hình đô thị phương Tây dần dần xuất hiện như đường sắt, tàu điện, thư viện, tòa đô chính, dinh Norodom, nhà thờ Đức Bà, bưu điện, nhà hát, dinh Gia Long, chợ Bến Hành, các trường học Mercury, Curie, xanh lò bát, các bến xe liên vùng, tiệm ăn, dạp cine, khu vui chơi giải trí với đường xá rộng rãi nhiều cây xanh mang tên Tây như Chatner, Bonat, Catinat. Sài Gòn chợ lớn thực sự trở thành một đô thị hiện đại nhất bấy giờ và được gọi là hòn ngọc viễn đông. Như vậy, dù ra đời chậm hơn, song do những điều kiện về vị trí địa lý, về lịch sử, Sài Gòn chợ lớn, Gia Định đã được đô thị hóa nhanh chóng. Xưa kia, Sài Gòn được tôn danh là hòn ngọc viễn đông. Ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh cùng Hà Nội là đô thị đặc biệt của Việt Nam. Có quy mô phát triển lớn nhất nước, có vị trí chính trị quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, đầu mối giao lưu quốc tế, cửa ngõ thông nối Việt Nam với Đông Nam Tây Bắc – thế giới trong thời kỳ toàn cầu hóa hội nhập quốc tế. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với quy mô dân số của hai thành phố. Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, Việt Nam có tổng dân số là 96,2 triệu dân, là nước có dân số thứ ba ở Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Hai thành phố đông dân nhất nước là Hà Nội có 8,05 triệu dân. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh có 8,99 triệu dân. Về diện tích, Hà Nội gấp rưỡi thành phố Hồ Chí Minh, 3.329 km vuông so với 2.061 km vuông. Bởi vậy, mật độ dân số năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh là 4.363 người trên km vuông, còn Hà Nội là 2.398 người trên km vuông. Như vậy, nếu so về mật độ dân số thì Hà Nội ít hơn gần 2.000 người trên km vuông so với thành phố Hồ Chí Minh. Về tính cách con người, dân gian xưa đã có câu, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người chẳng an. Nói thế để thấy, người Hà Nội gốc vốn thanh lịch, trang nhã và kín đáo, hướng nội, còn người thành phố Hồ Chí Minh thì quảng giao, Điều này có thể hiểu bởi thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ và Pháp nhiều hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng so sánh về sự phát triển kinh tế của hai thành phố. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai thành phố ở hai đầu của Tổ quốc. Mỗi thành phố có một đặc trưng khác nhau, nhưng không thể phủ nhận đây là hai đầu tàu kinh tế của cả nước. Để minh chứng cho điều này, Chúng ta sẽ cùng nhìn vào tốc độ phát triển kinh tế và những kết quả đạt được của cả hai thành phố trong thời gian qua. Qua hơn 3 thập kỷ thực hiện đường lối đổi mới, đặc biệt là qua 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, với chủ trương phát huy vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hai trung tâm lớn nhất của cả nước đã giành được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, thúc đẩy phát triển toàn diện của đất nước. Hà Nội là thủ đô anh hùng, trái tim của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, có vị trí đặc biệt quan trọng và có trách nhiệm cao cả với vai trò đầu tàu, chia sẻ lợi ích với cả nước, cần có trình độ phát triển mang tầm khu vực và quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hà Nội là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu động lực có sức thu hút và lan tỏa lớn có vai trò đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, từng bước trở thành trung tâm lớn của khu vực. Rõ ràng, với vị trí vai trò trên đây, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhanh và bền vững hiện đại của đất nước. Năm 2019, quy mô GRDP theo giá hiện hành của thành phố Hà Nội đạt 971,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,2% GDP của cả nước – GRDB bình quân đầu người đạt 120,1 triệu đồng, tăng 7,9 triệu đồng, tương đương với mức tăng 7% so với năm 2018. Quy mô GRDB năm 2019 theo mệnh giá hiện hành của thành phố Hồ Chí Minh là 1.338,179 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,16% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 148,1 triệu đồng, tương ứng với 6.395 đô la Mỹ. GDP cả nước năm 2019 theo giá hiện hành là 6.037,348 nghìn tỷ đồng. GDP bình quân đầu người đạt 51,54 triệu đồng trên năm. Đến nay, năm 2020, quy mô GRDP của Hà Nội đạt khoảng 1,06 triệu tỷ đồng, chiếm gần 16% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 5.424 đô la Mỹ. Cũng tiêu chí đó ở thành phố Hồ Chí Minh là 1,49 triệu tỷ đồng, khoảng 23% GDP cả nước. Thu nhập bình quân đầu người là 6.799 đô la Mỹ. So với cả nước, khoảng 3.000 đô la Mỹ thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đi trước, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng và phát triển chung của cả nước. Cuối cùng, không thể phủ nhận, diện mạo thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng thay đổi không ngừng. Qua mỗi thời gian lại thêm nhiều mảng sáng, mảng xanh, sạch đẹp, tôn thêm dáng vẻ đô thị hiện đại. Song một loạt những vấn đề về phát triển và quản lý đô thị còn là những thách thức gây gắt đối với cả hai thành phố. Chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, quản lý xử lý ô nhiễm môi trường và ngập úng, ùn tắc giao thông đều là những bất cập, hạn chế, yếu kém kéo dài, rất chậm được khắc phục, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống và niềm tin của nhân dân.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 Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.